anh em hôm nay máy, máy cũng Úc Thắng uh, giới thiệu với anh em hai con máy phay lăn răng con này là đường kính mâm là 300 hiệu Nihokikai này xuất xứ Nhật Bản hai con này đều chạy điện uh, nguyên bản của Nhật ba pha 200 nhé một con uh, bên cạnh nữa là Kashifuji con này là mâm 420 đường kính mâm là 420 hai máy đều đã hoạt động ổn định ờ, rồi anh em nhé đầy đủ nhông dây thế này đây là nhông của con uh, này và hai hai sọt bên này là của uh, ờ, Katsufuji xuất xứ Nhật Bản uh, anh em có nhu cầu máy phay lâm răng mâm 300 uh, 420 mâm mâm 801 mét thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0964 306 068 nhé. Em Thọ bên máy cục Úc Thắng. Đấy đợt này bên em về khá là nhiều tay đâm răng to nhé. nhiều cái cài này. Và hai con này thì cũng đang ờ, ờ, bên em cũng đang ờ, chào bán nhé, thì mọi người có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại trên 0964 306 068 Máy hiện tại đang ở tại km 9 quốc lộ 3 đồng quán cổ loa Đông Anh Hà Nội. Hotline là 0964 306 068. Ngoài ra thì đợt này bên em về khá là nhiều khoan cần nhá. Anh em mà có nhu cầu khoan cần này, quay này, tiện này thì có thể là alo cho em. Đây em thì chuyên các dòng máy công cụ. Đây là bảng điều khiển của máy này. tay bánh răng thẳng bánh răng chéo ờ, mà thay mô đun nhỏ thì có thể là tạo một trong hai con này về để làm ấy chạy ổn định rồi nhá mọi người nhá nên là anh em uh, uh, dòng này thì về chỉ lấy về là làm luôn thôi mọi người có thể là theo dõi và đăng ký kênh youtube máy công vũ thắng để, để ờ, nhận được các cái video test máy mới nhất em sẽ đăng lên trên kênh hoặc là có thể là kết bạn zalo qua số điện thoại 0964 306 068 Ờ, em Thọ bên máy cũng Phúc Thắng. À, xin cảm ơn tất cả mọi người.